và hai là hội từ thiện thánh ca thiên hương là do của cô Hương cô có gửi cho gia đình với tổng số tiền là 30 triệu cứ ba anh chị nhá và ba là một ờ, cô nữa là là cô Loan ở bên Úc có gửi cho cháu là 2 triệu đồng và một cô xin được giấu tên à, một chị xin được giấu tên chị này cũng ờ, đi với Giang rất là nhiều rồi ủng hộ Giang rất là nhiều trong quá trình mà mình làm tình nguyện thì à, chị xin giấu tên thì chị có ủng hộ cho gia đình là 200 đô đó thì à, tổng à, số tiền thì à, Giang nhận được cũng trên dưới là gần 40 triệu cứ bác anh chị là 38 triệu mấy trăm gì đó thì hôm nay Giang vào thì à, tiếp tục thì Giang à, có mua gạo và một chút là thức ăn cũng như dầu mì chính à, ít kẹo cho cháu chạn nữa và tiện thể mình vào thông báo với gia đình để xem là mình sẽ sửa căn nhà này cho cháu chặn theo như cái um, mong muốn của cô uh, Hương ngày trước là có muốn là láng nền cho cháu à, hai là lát gạch bông ấy ba là mình muốn thay là cái tấm nóc cho cháu nóc nhà tư là mình muốn làm một cái nhà vệ sinh Đó, ờ, có uh, khép kín một chút để cháu có thể đi lại tắm giặt nó nó tốt hơn đấy đây là hôm nay sẽ đi cùng mình là em em nhị sẽ nói chuyện với chị một chút bây giờ em có thể ờ, lấy anh một chút gạo này cho gia đình không cởi ra xem là mắm muối mang về cho gia đình em à? ừ. em xin nhá em cảm ơn anh có gửi bảo bảo chị thực tế để ấy chứ không là tí nữa thì ờ, thì ờ, hôm trước mà giang có vào quay thì biết được hoàn cảnh của cháu Trạn ấy là con đường uh, và mình vào đây thì uh, cháu trạm này thuộc ở bản Kim Thôn Khe Trang Xã Nạm Mười, Thủ huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái Cũng uh, cách uh, nơi uh, nhà Giang là 30 km Để đi vào đến đến tận đây cũng khá là xa luôn đấy Mà hầu như mình toàn đi đường đất thôi Còn khu vực của nhà cháu thì hầu như là nằm Nó tranh vênh ở một cái khu vực Thật sự là nó, nó, nó rất là vắng vẻ luôn đấy Quanh đây các anh chị ạ mà để mình nhìn hết căn nhà học vị trí của cháu ấy thì à, cái con đường men men nhỏ nhỏ này này à, để chạy vào nhà cháu chặn này đó thì mình đi à, ra đến cái đoạn đường nó to to hơn một chút khoảng chừng là 5 đến 600 mét nữa cơ Đấy mới vào đến nhà cháu chặn mà đi con đường rất là nhỏ luôn Hiện tại thì bà con và mọi người cũng đang sửa cái đường vào thôn này này Trong thôn này có khoảng hơn chục hộ không nhỉ? Trong này em nhỉ? Ờ, 4 hộ thôi. À đây à? Với tính cả hộ ngoài kia. À, à lấy lấy đi đây thịt cho cho cho cháu đừng đấy. Đây là cháu chặn. À hôm nay có mua kẹo đấy. Mang kẹo cho cháu cháu chặn. Hôm nay mới cắt tóc à? Hả? Ai cắt cho? Mẹ cắt. À mẹ cắt cho. À? Ôi mẹ cắt giỏi nhỉ? Đấy cháu thì ờ, trước mà mình có vào thăm đây này. Cháu là bị ờ, liệt ờ, từ lúc còn nhỏ lấy kèo ra cho cháu ở à, đấy đây ờ, đây là mẹ ờ, của cháu chặn à, hôm trước mà em có vào với gia đình mình ấy vào thăm hoàn cảnh gia đình mình này này thì em có nhận được cái sự hỗ trợ là của bốn mạnh thường quân là người ta gửi tiền cho em để có thể giúp gia đình mình là láng cái nền nhà lát gạch hoa Ờ, thay lại cái mái có thể làm cái nhà vệ sinh nữa thế nên em vào báo chỉ như vậy thì ờ, xem là gia đình mình ấy hỏi là anh có về không để ờ, giúp nhà có thể là sửa sang lại lại lại lại một chút để cho gia đình mình nó nó nó sống tốt hơn đấy với lại cho cho cháu này này tức là nó bị liệt cháu bị liệt đi lại nó rất là khó khăn thì giang hôm trước là vào có cùng em chày là là chồng của em nhỉ vâng chồng, chồng em là cháu của là cháu ruột của tím ạ. À đấy à. Đấy, đấy muốn muốn nhờ ấy, chồng em về là, là có thể là để giúp gia đình ấy. Vâng. Anh cũng cũng chưa ấy được thì à, sẽ liên lạc xem là khi nào mà chồng em về. Chồng Ở vâng. em đi làm việc của nhà thôi. Ở dưới kia cũng vâng, về không vâng, xa mấy, anh về là hai, hơn 2 tiếng tí thôi về nhà. À, hơn 2 tiếng à. Ừ. Nhưng chưa biết khi nào xong việc mới về được ấy. Anh làm việc nhà thì về lúc nào cũng được không tại vì ở dưới đấy đi trồng quế ở dưới đấy mà à đây à làm việc của nhà ấy à cũng nhà mình tận ờ, trồng vâng. tận Văn Yên đấy vâng đi trồng quế với anh rể có đứa chị gái lấy chồng ở dưới kia nên là đi trồng cùng anh rể ở dưới kia à em thay mặt gia đình thím chú với cả chú Lâm là cảm ơn các nhà hảo tâm cảm ơn anh Giang đã mới anh có anh Giang nên là các nhà hảo tâm mới biết đến cháu mới biết đến chó dạn mới được quan tâm được đến cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình gia đình cũng rất là khó khăn ừ. cũng Nhưng chẳng biết nói gì nữa chỉ à, biết cảm à, ơn mọi cảm người cảm ơn em nhé đấy thì uh, do gia đình thì uh, chị thì tiếng kinh thì cũng chưa biết rõ tập tuệ được vài câu vâng. là tiền nong này là không biết đếm thế có biết đếm tiền ví dụ đồng 10 nghìn 20 nghìn không biết à có biết có biết từ ừ nó từ mấy nghìn mấy nghìn thím biết cộng lại cộng lại là thím biết cũng thím cũng biết nhưng mà đa khổ thì mình phải học ví dụ như mọi người biết đấy mình chỉ người ta chỉ cho mình mình hỏi vì có đồng này 10 nghìn dù mình đi mua một cái kẹo hay có 2 nghìn thôi còn thừa lại 8 nghìn mình phải biết không bây giờ người ta đưa cho mình 2 nghìn mình cũng lấy cái tờ này mình không biết mặt tiền ấy thì nó, nó rất là tính toán rất là khó cái người như vậy là đôi khi ấy, bản thân là người ta hay lợi dụng cái người không biết gì để người ta có thể trục lợi cho bản thân của cái người nghèo ấy nên là bản thân là muốn mong muốn là chị sau này biết tính toán cố gắng học bây giờ cháu nó, nó như này rồi chặn nó như này rồi bây giờ không làm được gì rồi mà lại con này con một nữa quý ba anh chị ạ chặn này con một của gia đình nữa cơ con không quẻ đẻ được đứa là nó chỉ cháu con một sau này bố mẹ mà già đi thì thương cháu tràn chứ ai chăm sóc lại bắt đầu chú rồi chú uh, chăm sóc rồi chú chày này cô uh, nhi này là phải phải giúp cháu đấy gia đình trong anh em là phải bây giờ gọi chung là vẫn là người một nhà chỉ là cô chú nó không chung được nhà với bố chồng nên là chuyện lên đây cho nó gần gần ừ. ruộng à. làm hơn à. chứ, chứ mấy năm trước là vẫn ở chung à trước là vẫn ở chung vâng. đó tràn nên lấy giờ không không không không đi học như ngày trước mà ấy nhỉ nhưng mà vẫn vẫn biết nói đây còn vẫn biết nói mà vẫn nói bình thường mà tốt mà chỉ, chỉ là ấy thôi Ờ, lúc còn bé bé cô chú cũng chịu khó bé cõng ừ. em ừ. đi học được à. 2 năm Thế còn các con này là học lớp mấy à? Năm nay mấy tuổi rồi? Hả? Lớp 3, lớp 3 rồi. Lớp 3 rồi? Dạ. Mấy tuổi rồi? Cháu à, hàng xóm của cháu Trạn. Ừ. Thì thoảng sang à, động viên nhờ động viên bạn, động viên anh, hàng xóm mà. <laughs> hàng xóm láng giềng đấy. Ừ. Quanh đây được hơn chục hộ không nhỉ? Chắc ít đúng không? Được vài hộ dân à, rất là xa nhau luôn trên này hai hai hộ ở trên này à vâng hai hộ trên này này bên kia là một hộ này à? à ở dưới khu này thì có 5 hộ thôi còn xuống dưới kia à. bây giờ họ toàn chuyển hết sang bên kia sợ lú ấy ừ. năm ngoái năm kia lũ to vào nên là người ta cũng chuyển hết lần trước là tím cũng nhà tím cũng ở dưới kia ở gần nhà thôi nhưng mà ừ. sợ lú nên là chuyện lại mới chuyện lên đây ừ có bảo chặn bóc bóc bánh ăn đi là chia chia các bạn nữa Chia nhau cho các bạn nhỏ nhỏ này này Hả? Dạ yeah. Ô, Mình chia ờ, chia cho các bạn ăn cùng rồi ờ, chia cho các bạn nữa Bác uh, chặn uh, chia cho các bạn Hôm nào mà ấy uh, đợi chú chày về yeah, dạ, Đợi chú chày về để chú xem hỏi Hỏi chú chày xem tính toán với chú chày xem nào nào Xong là láng cái nền nhà này xi măng lát cái hoa nhá hát lại hoa cho cháu và đi lại cho nó sạch à, hay là làm cái nhà vệ sinh vệ sinh mà nó nó ấy một chút sinh mà mình à, khép uh, kín một chút để cháu vào nó đi lại nó dễ ừ, để để chú xem là bao bao nhiêu tính toán một chút với chú chày đấy, chú chày bây giờ chưa về đã đi vắng mất rồi tiếc là em chày lại không ở nhà của các anh chị nhé trước thì mình đi vào cùng em đó thì mình có hỏi thì vì em chày cũng là anh em ở bên nhà cháu trạm này này thì gia đình của anh chị cũng chỉ sinh được một cháu thôi độc nhất đấy cũng không còn sinh được cháu nào mà lại còn cháu trạm thì lại bị liệt từ nhỏ đấy, khi mà biết được cái hoàn cảnh này thì uh, giang cũng nhận được uh, sự quan tâm của quý các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người ấy, mà xem cái đầu video trước của giang thì nhà thì là thật là bay hết nóc rồi vỡ hết rồi tấm pro là như vỡ hết rồi thò hết cả cây này ra bây giờ nó mục nó hỏng đấy đấy cứ ba anh chị nào mà xem được hoàn cảnh của cháu trạng có thể là chia sẻ hoặc là mọi người chung tay góp sức cùng uh, mọi người để có thể làm cho cháu trạng một cái uh, ngôi nhà nó nó chắc chắn hơn đấy mình lợp bằng tôn này nó chắc chắn hơn hai là mình láng được cái nền sạch để cháu có thể là uh, đi lại nó nó sạch hơn và cái ba là cái nhà vệ sinh nữa ở phía đằng bên bên ờ, ngoài này, này. các anh chị nhé phía đằng ngoài này thì không có gì đâu ngoài đây xung quanh thì là xung quanh nhà cháu chạn thì hầu như là bà con thì trồng ruộng đấy tấm pro nhà cháu thì lại hỏng bung hết tại vì gió mạnh mà nó thổi mạnh nó bay nó bung hết ở phía đằng sau thì không có gì vật nuôi thì nhà có một con trâu trâu cái nhỏ ở phía bên này đấy là một cái à, máy bưởi à, con con của gia đình ở phía bên này thì cũng không có nhà vệ sinh đây hôm trước mà đang có vào rồi có ghi hình rồi ở phía bên này là không có nhà vệ sinh đó, các anh chị nhé đấy thì cháu chặn là tắm ở đây thì nguồn nước chắc là mình như là dẫn dẫn ở trên kia về trên đồi về đấy, rất là mong muốn là là sửa cái căn nhà này một chút cái gỗ của căn nhà thì vẫn còn là tốt Vâng chỉ chỉ là cái tấm này nó hỏng thôi Cái gỗ này mình thấy là bà con ấy nó rất là chắc Lại là mình muốn làm cái nền này Một này, hai là một cái nhà vệ sinh Cho cháu Đấy làm vệ sinh thì mình cũng uh, xây Ở Nhà vệ sinh tự hoại đấy Đấy để cho cháu có thể tắm giặt nó nó, nó tốt hơn đấy là căn nhà đấy là nó bị vỡ tấm này tấm nó vỡ nó bay ra em mà nó gió nó mạnh nó bay nó bùng nóc ra thôi cô anh chị và đòn tay là nó nó đây là xung quanh này và ngôi nhà của cháu nhé các anh chị nhé còn phía bên này thì à, những cái cánh đồng cánh ruộng của bà con hiện tại là gặt của mùa đông mà đông vẫn chưa làm bên kia là cũng có một à, hộ gia đình có gần gần gần chục hộ ba bốn hộ quanh đây thôi là cháu trạm này xong vài hai hai nhà hàng xóm bên kia này ở phía bên kia là có một hai nhà nữa Đấy, cái đường vào nhà cháu trạm thì mình men men cái đường này ra phía đường bên kia thì mình mới vào được đến cái đoạn ờ, chỗ mấy cái cây to to kìa các anh chị kìa đấy là xe ô tô mình chở vật liệu là không thể vào đây được mình phải chở nguyên xe máy cơ đi được khoảng gần 6 trăm mét vào đây đấy hầu như con đường mà mình chạy vào nhà cháu trạm này hầu như là toàn đi đường đất của anh chị nhá không có đường bê tông đâu từ cái quốc lộ 32 vào ấy là mình đi 100 trăm là đường đất và cái mùa này mưa này thì à, đường đi rất là trơn bẩn luôn đấy và nó cũng rất là gồ ghề á to và đi qua hai con suối đấy, mình đi mình không không ghi lại cho các anh chị biết xem được đường vào nhà cháu đây mình uh, quay qua trong căn nhà của của cháu Trạng cho quý ba anh chị cùng cùng cùng biết nhé. phía trong nhà thì uh, cũng không có gì đâu đấy thì ờ, hôm trước ừ, quay là nhà bừng một cái vách là bằng gỗ đấy nhà thì có một cái bếp ở trong nhà các anh chị nhé phía bên này thì là có một cái um, gian buồng để cháu ngủ đó còn trên thì mình lợp bằng uh, trong nhà thì là bằng tấm pro này xi măng này đấy. trước mà cái xe để trước mình có vào thì mình đấy là cái xe đợt trước của cô Hương đấy hội thánh ca thiên hương có gửi cho cháu qua một cái um, chị chị vừ của ba anh chị nhé còn bố cháu thì hiện tại thì đang đi làm trên Hà Nội chưa về được mà đi làm đi làm cùng một người cháu nữa cơ đấy nên là về tiền nong thì bố cháu cũng không không tính toán được mình có hỏi mọi người nhưng mà à, không không biết tính toán chi tiêu ấy, cái đồng tiền mặt tiền nó bao nhiêu tiền rất là khổ luôn rất là khó khăn Đấy, đi làm như vậy thì à, rất dễ bị à, người khác người ta lợi dụng Đấy, người ta lừa gạt mình nên là khi mà mình biết được hoàn cảnh của cháu mình cũng rất là đồng cảm với gia đình và cũng nhận được rất là nhiều cái comment của các bạn anh chị là đưa cháu đi khám Ờ, gặp ờ, anh Tám Sang ấy ở trong uh, miền Nam thực tế là Giang không thể mà sắp xếp thời gian mà đi cháu đi được thứ nhất là mình đưa cháu đi khám là phải có thời gian và hiện tại thì Giang đang làm công trình là làm đường này xá này và chuẩn mình chuẩn bị là xây cái chuồng lợn cho cho ấy nữa rất là khó khăn chưa có thời gian nữa mình rất là bận công việc nữa thì vì ở, ở huyện của cháu này cách cái chỗ mình làm đường ở huyện Mù Căng Trải là đi đúng 100 km là về đến tận nhà hoặc là đến tận đây của cháu nó còn mấy chục km nữa nên là mình không thể đi đi lại lại cả hai được rất là khó nên rằng rất là mong muốn để tìm là là em trước không phải của mình đấy là em chạy vào để có thể giao cho em đó để giúp gia đình đấy sửa sang lại căn nhà và chủ yếu là mình láng cái nền này cho cháu này nó sạch và ba là có cái nhà vệ sinh muốn là mình lợp lại cái nóc này còn đây là bằng tôn đấy mình mua tôn là nó nó ấy hơn nó đỡ thổi bay tấm mờ rô này là trước là bị gió mà mạnh thổi bay các anh chị nhé những hình ảnh à, mà cháu chặn nhưng mà chỉ có ngồi được như này và quanh năm là từ lúc còn nhỏ ấy các anh chị nhé hiện tại thì à, cũng đã đến à, giờ mình phải về rồi do hiện tại cũng khá là muộn rồi giờ hơn hơn năm năm năm giờ rồi và vâng, anh chị nhé thì à, mình có vào đây để thông báo lại cho gia đình biết là có em Nhi ở đây là cũng là cô của cháu nó có anh em thì mình rất là tìa, sự tin tưởng tin cậy của mình nó sẽ cao hơn đấy chỉ tiếc là em trai là chồng của em dạ, Nhi lại, lại, lại đi làm chưa về ấy để đợi khi nào mà em ờ, chảy chồng và ờ, em Nhi đi về thì mình sẽ nhờ em đó giúp đỡ gia đình để có thể làm cái ờ, nhà nó lại và cái nhà vệ sinh được nó tốt để giúp cho cháu chạn và gia đình có cái ngôi nhà nó nó chắc chắn hơn một chút một cái mái nhà ấy là cái nhà vệ sinh để cháu đi lại là tắm rửa nó nó dễ hơn và bên trong mình láng lại cái nền cho nó sạch để cháu có thể là chơi nó nó đỡ bẩn đấy thì uh, à, Giang vâng, có lẽ là cũng uh, xin phép được khép lại cái video của Giang ngày hôm nay ở đây một lần nữa thì mình quay lại cái nhà của gia đình chạm này của ba anh chị nhé đấy nhìn từ đây các anh chị có thể thấy được rõ căn nhà thì cũng không có gì đâu trong vài cái nồi niêu chạm rất là khó khăn nhưng cũng ba anh chị nào có tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ cháu để cháu ờ, có cuộc sống ờ, tốt hơn vì cháu cũng là đứa con duy nhất của hai vợ chồng hai vợ chồng thì lại tính toán tiền nong cũng chưa được gọi là biết rõ lắm thì được cái là hàng xóm cũng rất là yêu thương đùm bọc lẫn nhau mọi người đấy rất là quý nhau luôn biết hoàn cảnh của cháu nên là đến khi mình đến thăm hàng như này thì mọi người cũng đến hỏi thăm rồi là chia sẻ về hoàn cảnh gia đình cháu ấy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 ở ờ, video tiếp theo Ê, em về chị nhá các cô nghỉ nhá anh về nhi nhá có gì đó nào là liên lạc thì anh sẽ ấy lại sau cho gia đình nhá ừ, hôm nào mà có thời gian về. thì ờ, đi xem à. này vừa cô vừa nói cái ừ. điều cháu đấy ừ.